và từng làm thứ 17 tính từ ngày 2 tây tháng 4 năm 2022 đến ngày 9 tây tháng 4 năm 2022 à, và bây giờ thì à, đầu tiên như thường lệ thì Phước sẽ cập nhật tiếp cái à, tiến độ thì Trung à, Quy thì cũng đã hoàn thành xong hết trơn khoảng 90 mấy trên 95 phần trăm rồi những cái phần trước này nọ còn còn hàng rào gì nữa nè để Phước đi tới Phước nói tới đó cho dễ hàng rào này thì chừng nữa Phước sẽ rào sát lên đây à, xích này là lên bên đây bây giờ phước à, sẽ chừa một cái lỗ nữa đây là có gạo không sắt nha các đẹp tình sau người ta sẽ gắn đây mình sẽ chừa cái lỗ để nữa mình trồng một cái cây để lấy à, bóng mát rồi nữa gạo lại này rồi này là gạo còn à, mé bên đây là nữa phước sẽ làm thêm một cái nhà mát ra 3 mét ở đây là những cây cột để chừng nữa đóng cái nhà mát đó là và dạ, mình cũng à, đổ à, bê tông để cho xe có thể à, xe lớn có thể đậu được luôn thấy còn một bự nha 10 12 cây Từng sau là tại vì từng sau biết tại sao mấy từng sau phải không tại vì phải đổ là từ 10 đến 15 ngày cột mới cứng người ta mới tiến hành sắp cột xuống chứ đổ đổ xong rồi sóc liền không được này từ cột đổ nhà để cho nó đảm bảo chất lượng chứ mình mua ở ngoài chỗ nhiều chỗ dân tư nhiều khi mình không biết á dễ bị lầm tất nhiên là sẽ có những chỗ bán họ bán ok tất nhiên có những chỗ dễ bị lầm thì thôi thà mình tự đổ cho nó ờ, chắc ăn chắc cú sắt xi măng bê tông mình biết sẽ làm cái nhà mát cái mé đây rồi đây là tổng cái ly vào đây mặt trước này mình đã lót xong hết trơn rồi nè đó tổng đi vào ở đây thì đi thẳng vô đầu tiên mình đi thẳng vô thì mình sẽ ờ, thấy một cái bàn thờ thì từ sau phước bắt đầu sẽ đi coi cái bàn thờ và mình sẽ thờ là tam thánh quan âm à, quan âm tam thánh tam thánh thờ ở đó và bên đây là cái đường à, bên hông để đi ra đằng sau nữa mình cũng gào lên luôn rồi từ sau bắt đầu gào hết bắt đầu sẽ lót luôn đó đường đi của tới một mét sáu lận nữa mình sẽ à, còn lập ton dài ra nữa lập ton xuống mé đây để cho nước chảy xuống cho nó mát này đường đi ra làm sao bên đây thì ờ, từ cái kiến này mình có thể nhìn vô xiên thấu ra sao mới ấm luôn rồi còn cái khúc bên này khúc bên này thì ờ, chắc có lẽ là phước sẽ phước ờ, chừa cái khung sẵn nè nó bằng kích cỡ bên kia à, mình sẽ có thể là mình vẽ vẽ một bức tranh hay là một cái câu danh ngôn hay là câu châm ngôn nào đó chứ uh, có có một số bạn cũng kêu là để hình Phật A Di Đà ở đây uh, vẽ hình Phật A Di Đà nhưng mà thôi uh, tại vì kế bên đây á, là phước đã có ờ, bước vô đã có bàn thờ và kế bên đây nữa thì cũng đã có tượng của tượng mẹ quan âm rồi đây tượng mẹ quan âm thì ở đây có cái bụng tượng ờ, tượng mẹ thì phước sẽ cho lên là vừa tới đụng cái đây nè đó đây ngay chỗ này đấy rồi trong đây là mình sẽ nuôi cá mà mé bên đó là mình chừa cái lỗ này thấy không mình gào lại hết xong mình chừa lỗ để mình trồng cây mình đổ đất vô nữa mình xây lên nữa đó mình à, lót chỉ có tới phút này thôi để nữa mình xây lên xây lên vài viên gạch xong đầu mình đổ đất vô mình trồng cây có chừa cái đường thoát nước à, nè của cái hồ cá đây nè đó, chừa sẵn cái đường thoát nước luôn đó, để nước nữa nó chảy ra có gì nó tưới cây luôn còn cái bột này nữa đây mình vẽ sẵn cái nè vẽ sẵn cái vòng tròn để nữa mình để cái tượng lên cho nó cao lên xung quanh mình nuôi cá đó đó mình nuôi cá cá có thể chạy lòng lòng lòng ở sau này luôn nè à. đó cá hai ba ba hay là ruồi đó nói chung là những cái ờ, mà mấy con mà chẳng hạn như vô tình phước đi như là con rùa đi hay là gặp mấy người ta đánh bắt á ngư dân đó rồi người ta bán bán thì thôi mình đem về mình nuôi luôn à, tượng ở đây kế bên đây thì phước sẽ ờ, để một cái bản chú đại bi à, khắc khắc xong mình ịnh lên còn bên đây thì uh, không dài phút cũng suy nghĩ hoài nhưng mà cuối cùng đã suy nghĩ ra rồi bên đây mình sẽ để ờ, ba uh, bài chú một bài uh, chú uh, chú sạch khẩu nghiệp chú uh, chú gì nữa nè tới ba bài chú chú đại bi bên đây là ba bài chú nhưng mà chú khẩu nghiệp ở đây đây nữa vô nhiều khi nhà cũng tập mấy trăm lần chú khẩu nghiệp nhiều lắm nói chung là tâm mình uh, thì uh, thích làm điều tốt nhưng mà ai à, cứ cự chửi mình thì mình chửi lại thôi tu tâm không tu khẩu ờ tu tâm không tu khẩu rồi đặc biệt là cái cung bự này cung bự này cung bự này thì mình sẽ để một cái bảng tri âm à, danh sách mạnh thường quân à, tất cả về à, kinh phí hay là về mạnh thường quân hỗ trợ nói chung là mình sẽ để lên đây tổng cộng chắc khoảng cỡ 400 mạnh thường quân thì chắc có lẽ là hết tuần này hết tuần sau nữa tuần tới là phước sẽ chốt danh sách và để ờ, làm cái bản tại vì trong khoảng cỡ 20 ờ, ngày nữa là sẽ hoàn thiện hết tất cả còn cái bản ờ, bản hiệu thì nữa bản hiệu thì phước sẽ để mé bên này bản hiệu bên đây bản hiệu cũng đang đặt người ta làm tuần sau bắt đầu ta vô ta đo kích thước bản hiệu đặt cái mé này nè ở đây vô chứ không có đặt ở trước cửa đó bản hiệu thì phước sẽ lấy một cái tên vẫn là cái tên bự chữ bự là máy ấm dưỡng lão à, nơi nuôi dưỡng dòng chữ ở trên là tập thể à, quý mạnh thường quân trong và ngoài nước à, thành lập chứ không phải là phước thành lập máy ấm dưỡng lão thì phước có để trên màn hình đó cô chú anh chị có thể xem à, dòng dưới là nơi nuôi dưỡng à, những cụ già neo đơn và người đại diện quản lý trong coi là phước cần thơ chứ không phải là máy ấm của phước phước chỉ là người chăm coi ở đây thôi à, ở đây đặc biệt ở cái bản ghi âm này nha phước sẽ nói rõ luôn là cái diện tích của cái máy ấm mình ở đây là sẽ là bao nhiêu thì phước sẽ ghi ra tổng uh, kinh phí là bao nhiêu à, và đặc biệt cái giường gao là của riêng cá nhân Phước mua nên sẽ Phước sẽ ghi lên đây luôn để nữa mất công khỏi có lưu bu chẳng hạn như năm 10 năm 20 năm nữa Phước kẹt tiền hay là kinh tế không ổn định nữa Phước sẽ bán <laughs> ờ, Phước sẽ nói trước bán giường rau <laughs> ừ, tại bán cái giường rau tại cái giường rau đó là của Phước mua ừ. bởi vì Phước được toàn quyền Phước nào thì Phước nói rõ để cho cô chú chị biết còn nguyên máy ấm này là của tất cả mọi người nên sẽ được sử dụng hoài dài hạn luôn thì nào mà Phước chết thôi thì sẽ còn dài dài dài hoài luôn chỉ nhượng dài dài xuống còn riêng về cái giường rau thì năm 10 năm nữa tại cuộc sống mình đâu biết trước được cái gì đâu nhiều khi khổ quá tới đó rồi kinh tế eo hẹp rồi giờ khổ quá góp sách ngân hàng không nổi tại vì Phước cũng nói luôn là cái uh, vừa giao là phước giai ngân hàng phước mua giai mua đất là 305 mét vuông để Phước làm vườn giao thì Phước sẽ ghi lên đó là tổng diện tích cái phần vườn giao là cá nhân Phước để nữa dễ biết để nữa con mình quả quá rồi kinh tế không được mình bán cái đó thì còn tính sau còn lâu lắm chưa đâu hiện tại thì mong nếu mà kinh tế ổn định thì mình còn để hoài nào nói trước để mất công rồi nữa tại phải ghi lên để nữa nhiều người khi mà phước bán hay chẳng hạn về sau năm 10 năm nữa nhiều khi đâu biết được phước bệnh tật rồi nọ rồi khổ quá kinh tế eo hẹp rồi phước phải bán thôi để chữa trị chữa trị bệnh cho mình mà rồi à, mặt khác ở đây nữa là cái là tượng mẹ cũng đã về rồi đây tượng mẹ nha tượng mẹ là chỗ mình để ngoài cái bục vậy đó đó đây tượng mẹ ở đây đẹp tuyệt vời nhá à, chừng nào xây xong rồi mình đem lên mình đem lên bắt đầu mình mới uh, ăn vị để đây tượng mẹ này là giá là 19 triệu rưỡi nha thì uh, cái mạnh thường quân uh, danh sách mạnh thường quân hỗ trợ phước lần trước cũng đã cập nhật rồi nên uh, giờ chỉ mua thôi và phước hôm qua buổi trước đọc là 6 triệu rưỡi hôm qua phước cũng mới chuyển là 13 triệu cho bên uh, tượng à, nếu mà cô chú anh chị thấy là tượng đẹp á à, muốn mua đặt những bức tượng gì tượng này là nó là một chất liệu là nó không không đá nhưng mà nó là cái gì nè tài lon á nói chung là tốt bền lắm không có màu mình đặt bức tượng nhỏ nhưng mà giá nó cũng ổn định tại đặt ngay xưởng á giá nó rẻ chứ bức tượng để ngoài ta bán là nhiều khi là mấy chục triệu á ở đây thì uh, ta biết mình làm từ thiện nên người ta chỉ lấy uh, tiền gia công tiền uh, chất liệu với lại chút chút chút ít tiền uh, xăng cộ vận chuyển tại vì phải vận chuyển từ ở miền ngoài vô từ miền ngoài vô hả anh ừ. rồi cái tiếp đây là cái đường đi nha một mét tám thì nữa thì phước sẽ mua mấy cái võng để dài đây mấy cái võng để ờ, ra nằm ẩm hơi rồi không gió không mát và giường cũng đã về cô chú anh chị phần giường về rồi giường này thì mình tự thiết kế và tự đặt luôn nha chứ không phải là mình mua mình đặt làm nè sơn thì sơn nè đó sơn màu giả gỗ nha dẹp dẹp này sửa trước đó là thuốc đi đặt ờ, giường này nè là cái uh, bên đập giường á cái chỗ kia thì họ lấy cao hơn bởi vì nó hơi làm từ thiện bởi vì đằng sau nữa thì nói là họ giảm xuống giường riêng giường là một triệu mốt một triệu mốt năm chục họ giảm còn một triệu mốt còn nhà là ở chỗ bên kia họ lấy tới ra à, bốn trăm ngàn nhưng mà phước không mua phước qua đặt chỗ khác phước liên hệ chỗ khác có hai trăm rưỡi thôi phước là tạm thời đặt trước hai chục cái và làm mẫu sẵn họ trở về 10 cái đây đây là giường nha chắc rất là chắc chắn thì mỗi một mỗi rồi à đây là giường đó nữa là mình để cái mung ra nằm giữa khoảng hai cái giường vậy thì phước sẽ để một cái tủ đó một cái tủ à, cái tủ quần áo ngủ cái tủ quần áo mà mình hỏi giá rồi cái chỗ thì bán à, chín trăm rưỡi cái chỗ thì bán à, tổng bốn ngăn á ví dụ mình đi tân á chín trăm rưỡi cái chỗ thì bán một triệu chỗ bán triệu mốt triệu mốt năm chục gọi trên lazada với là shopee bán là mình tới triệu ba luôn chia tay đó xong rồi trên đây mình sẽ để cái quạt mình treo đây nè quạt đây nó tiện thấy không lỡ một cái quạt cái mình chặt lớp xuống cũng không có đụng à, phụ nữ anh chị thấy không không có đụng ờ, không có cứng đầu ai dân chúng cái cái tủ quần áo quần áo thì đâu biết đau đâu bởi vì an tâm rồi à, tôi cũng có sẵn mua luôn máy bàn một chút xíu luôn tôi sẽ cập nhật à, bàn máy hai một máy hai thì nó sẽ hộp cái và một cái bàn ăn bự và vuông mình đã dài dài đây không có làm cửa rồi cái này là ra phòng khu bếp khu bếp thì nãy có một cái bàn ăn đó phúc đó mà phúc sẽ đặt cái bàn ăn hai mét rưỡi á để đây nữa mình để đây là một cái bàn ăn đó ở trên đó thì mình để cái tivi đó đó mình vừa ăn vừa xem tivi tại tivi mình không có để trong phòng à, ai muốn xem tivi cụ nào muốn xem tivi thì có thể ra đây với lại mé bên đây nữa mình sẽ để một cái dạng uh, bộ đi uh, cái bộ đi quăng mua bộ đi quăng mình để đây thấy gọi đồ đi quăng không coi coi phim bên đây đó nhìn qua đó mình coi phim với lại mua thêm mấy cái quạt uh, nữa để ờ, cho nó tiện chứ uh, nhiều khi mình mua mấy cái tivi để trong phòng ở trong đó thì uh, có cụ thích xem này thích xem kia với lại có cụ không muốn xem có cụ muốn nghỉ ngơi nữa còn công người này người kia phiền nữa dành cái đồ mod nữa thôi đem ra đây đi ai muốn coi ra đây ai không coi thì trong ngủ nghỉ ngơi rồi tiếp theo là mình sẽ thì uh, bên đây bên đây thì tuần sau bắt đầu sẽ chén rồi phải vì an tâm chén rồi lót một nhưng mà trong cái dài đó mình mặt này nè mặt này mình cũng ốp gạch luôn nè cho nó sạch nè cô chú anh chị bước từ mặt này nè mình ốp gạch luôn nãy bước quên quay quay cho cô chú anh chị xem nè ốp gạch luôn nè đó ốp gạch xong nữa lấy mấy gạch cho anh mình ốp ở trên cái nữa để anh chi ạ à. đó mình ốp gạch luôn để anh chi với cô chú anh chị tại vì nhiều khi á xe nó chạy ngang là nước nếu mà mình sơn á hay là mình à, đi bê rồi á nước cái văng bụp bụp bụp bụp bụp chút nữa nó dập tường hết nó không có được lâu bền còn mình ốp như vậy á, thì nó chỉ dơ cái phần gạch thôi còn nếu mà rảnh nữa thì lấy chùi cái là sạch ở trên này mà mình còn à, đó đúng rồi đó nó gạch đó đó nó gạch đó đó, nước nó dằn lên nó không có dơ ở trên này thì nữa mình sẽ ờ, mấy mé ngoài ờ, bên đây thì mình để băng đá rồi ở trong mình để võng ở ngoài băng đá ngoài đây để dài dài cặp cái băng đá giữa hai cửa sổ giữa hai cửa sổ cái băng đá giữa hai cửa sổ cái băng đá trên đây thì nữa mình còn uh, ờ, lập ton ra nữa đó có mấy cái máng sói đó lập ton ra cho nước xuống ra ngoài đây mé đây nó chụp xuống cái đường nước như thế này cái chảy ra chứ nó không có à, nó chảy nước sẽ chảy vô cái đường này nè nó không có chảy ra lộ không trúng người ta không ảnh hưởng người ta còn ở đây là cái vườn rau cũng đã vô đất cát xong rồi đó vô xong hết rồi mình sẽ gào lại xây lên thêm rồi mình gào lại đó mình xây lên rồi mình gào tới cây cột ờ, mấy cái cột sắt này nè gào lại đây cái này là cổng ờ, thoát hiểm cổng này thì được khóa thôi không cho ra vô gì chứ nó công đi ra vô rồi nó sẽ lộn hết cho chỉ tất cả đi ra phía trước nhưng mà ở đây mình sẽ là cái vườn rau nè đó ở đây từ đó mình sẽ đi không ra mấy cái vườn rau bên đây đây đây hồi nãy phúc có nói từ đầu đó là cái vườn rau này thì vườn rau này nữa tính sau xong ờ, rồi mình sẽ trồng rau nuôi ờ, nuôi gà gà mình để gốc ở kia mình trồng rau trồng ờ, này nọ để cho mấy cụ dùng không ai không còn ai hỗ trợ nữa thì mình à, tự lực cánh sinh cái à, phần này là mình phải tính trước lâu dài tại vì à, à, mạnh thường quân thì thật sự là cũng à, à, đi làm kinh tế eo hẹp và đa số luôn mạnh thường quân của kênh hước thì đa số toàn là những cô chú anh chị à, lớn tuổi nhiều à, toàn là hàng năm hàng sáu có cô chú có à, ông bà hàng bảy hàng tám luôn thì thật sự năm 10 năm nữa thì giờ thì cô chú đó vẫn còn ủng hộ năm 10 năm nữa thì cô chú ấy cũng lớn tuổi rồi còn phải lo cho bản thân mình nữa thì thôi mình ờ, làm cái vườn rau vậy để ờ, về sau mình ờ, dễ dàng mình có cái mà mình ăn à, ở đây thì hiện tại còn thiếu là mình sẽ lắp thêm camera 6 hoặc 7 cái camera để tại vì Phước không có thời gian trong đây nhiều quá mình phải quan sát từ xa để coi có gì chuyện gì không có nhiều khi ở trong ờ, phòng quýnh lộn quýnh lạo với nhau nữa kẹp báo can <laughs> chính người mỹ mà ở chung tập thể mà nhiều khi cự nữa rồi thôi giờ bước cái gian trước nha cập nhật ờ, cái danh sách mạnh thường quân cho cô chú anh chị và báo cáo thu chi đi rồi thì à, bây giờ tiếp tục là cái phần à, báo cáo thu chi hàng tuần thì à, trong hồi tuần rồi à, từ ngày 2 à, tây tháng 4 cho đến ngày 9 tây tháng 4 năm 2022 à, Phước có nhận thêm à, được 37 à, triệu 550 ngàn đồng à, của các mạnh thường quân sau và số thứ tự hôm nay là bắt đầu là mình sẽ là 353 thì từ số thứ tự 1 đến là 352 cô chú anh chị có thể xem lại ở các phần trước 353 <coughs> là anh chị Hạnh Dung ở Canada hỗ trợ 18 triệu à, 354 và Nguyễn Thị Dễ ở Mỹ hỗ trợ 300 USD 355 anh chị Christina Lê ở Mỹ hỗ trợ 400 USD 356 anh Khải ở Úc hỗ trợ 1 triệu rưỡi 357 em Ngọc Lệ hỗ trợ 1 triệu 358 bạn Lê Gia Bảo hỗ trợ 50.000 đồng thì giờ như Phước đã nói đó 50.000 đồng thì Phước cũng vẫn để trên danh sách thôi bao nhiêu mình cũng để tại vì cái đó là tấm lòng mà có người mình tùy theo kinh tế gia đình mỗi người có người, người ta làm ngày à, được nhiều tiền hơn thì người ta hỗ trợ nhiều người nhất ra à, như người ta làm triệu thì người ta nhích được trăm mọi người có làm ngày được có trăm ngàn thì người ta nhích ra 10 ngàn nói chung là ai cũng có lòng 359 chị à, Thúy Nguyễn và chị Hà hỗ trợ 400 ngàn đồng bạn La gì? La Xuân qua hay La Xuân Hòa gì đó thì nếu mà này không có dấu thì nữa Phước vẫn cập nhật cái danh sách là không dấu luôn để cho dễ biết à, 500 ngàn đồng thì tổng số tiền như nãy Phước đã, đọc nhận thêm là 37 triệu 550 ngàn đồng thì à, từng rồi tức là phần 20 à, mình còn là 48 triệu 039 ngàn đồng thì à, tổng cái quỹ là 85 triệu 589 ngàn đồng thì à, mình chi từng 17 từng 17 chi đây phần là tức là từ lúc mà Phước bắt đầu à, đăng clip à, nói về cái à, cái máy ấm à, từ những cái à, chưa có gì chưa có đất gì hết chưa có gì chưa có cục đất chưa có miếng cát nào bởi vì là mấy phần đầu rồi bắt đầu ờ, mình sẽ ghi phần còn tuần ở đây tức là từng làm từng làm là từng làm 17 rồi từng sau là 18 cao lắm là khoảng cuối tháng này thì thật nhìn nhìn chung á, là cái phần trong nhà đã xong hết rồi bây giờ làm chỉ còn có kéo gào nè dọn dẹp vệ sinh đem nội thất về trang trí mấy cái này bản hiệu camera với lại một số đèn ở trước này rồi để tượng mẹ lên với làm nhà mát kéo gào bên kia tô xây nói chung là khoảng cỡ 20 ngày nữa là sẽ hoàn thiện 100 phần trăm từ 17 rồi nếu còn 20 ngày nữa thì cao lắm là 3 tầng nữa là giống như là 20 tầng á là tính ra là 20 tầng là 5 tháng rồi mình chi tầng 17 như sau nha à, tất cả luôn là chi là 41 triệu 060 ngàn đồng thì nó bao gồm những phần như sau à, trong đó là tiền vật tư là 17 triệu 330 ngàn đồng là cát đá xi măng với lại phần ờ, cái làm ờ, sân à, lót gạch bên bên hông bắt đầu là chuẩn bị ở dưới phần này là xây tô đồ còn ờ, tiền thợ với lại tiền cà phê trong đó là tiền thợ là 13 triệu 500 ngàn đồng tiền cà phê cà phê tức là ở đây là cà phê uống chung một ngày thì như trưa mấy thợ làm xa đâu có về thì mình pha cà phê cho thợ uống thì thợ đó là làm luôn mình mua cà phê về mình pha với nước đá rồi luôn á là 480.000 đồng tại vì à, một buổi làm là từ tới 10 người lắm 480.000 đồng mà mình uống là một tuần á là nếu tính ra là rẻ luôn á là 10 người á rồi à, tổng luôn là 13 triệu 980 ngàn đồng cái phần công thợ á, từng này tại sao mà nó còn có 13 triệu 500 ngàn đồng mà so với mấy tuần trước là 16 triệu mấy tức là do là mình đã giảm đi được hai người à, vì đó là không còn cái phần hồ nhiều nữa không còn phần xe tô gì nhiều nữa nên mình bớt đi cho nó nhẹ lại cái kinh phí thì tuần sau nữa nói chung là từ từ từ từ mình sẽ <laughs> bớt đi nói chung là còn những còn còn ai uh, tuần sau này chắc còn thêm một hai thợ nữa thôi và thêm phụ nếu thợ thì phải đi chung với phụ á, là một cặp á và tuần này mình đã chi thêm là mua cái cánh cửa lùa nhà kho nè với lại à, như nãy Phước nói đó bốn cái bàn trong đó có một cái bàn à, lớn là hai mét rưỡi và ba cái bàn nhỏ là một mét hai ba cái bàn nhỏ là để cho trong các khu cho cụ sinh hoạt à, để cái này kia còn cái bàn lớn là để làm bàn ăn thì tuần sau cậu khoảng sẽ chở vô thứ ba thứ tư gì đó thì từ tới nữa là cô chú anh chị sẽ thấy còn cái phần giường với lại cái phần già dạ, cái đó là mình đã trả tiền rồi mà mấy tuần trước Phước đã chia ra rồi nên ờ, tuần này mình không có trừ nữa giờ là chỉ ta làm xong ta trở lại thôi à, một cánh cửa lùa bốn cái bàn thì tổng là 9 triệu 750 ngàn đồng thì à, tổng luôn à, của Chi là 41 triệu 060 ngàn đồng thì mình lấy 85 triệu 589 ngàn đồng của tổng quỹ mình trừ cho tổng chi là 41 triệu 060 ngàn đồng thì tổng hiện tại sau phần 21 vào ngày 9 tây tháng 4 năm 2022 là còn là 44 triệu 529 ngàn đồng à, và thật sự ra thì cũng còn những cái công đoạn cuối cùng à, như kéo gào làm giường gao như nãy Phước làm tới đâu tới đó nói Phước cũng có nói cô chú anh chị đó nó còn lạc giặt lạc giặt chặt nói chung là thứ một chút chút chút thì à, Phước cũng à, rất là mong nhận được à, sự chung tay tiếp sức của cô chú anh chị để cho nó hoàn thiện một cách chân du hay là nó suôn sẻ nhất tại vì giờ là nói chung là cũng khoảng ở 9 trên 95 phần trăm rồi tuần sau là mình đã để tượng lên ăn vị mình coi ngày xong rồi mình ờ, ốp gạch vô mấy này mấy cái này là thật sự là cái hồ cá mình cũng ốp gạch luôn nha mình xem cái bể đó để nữa mình còn bông rồi qua rồi nữa mình cúng để ờ, hàng ngày các cụ ra đây đốt nhang rồi có thể nhìn lên nó đọc cho nó ấm cúng cho máy ấm à, còn bên bên đó thì mình sẽ để cái cái mình sẽ thuê thợ về vẽ vẽ một cái câu danh ngôn hay là châm ngôn gì đó về cái cuộc sống thôi nói chung là nói chút xíu về đạo lý đó mà <laughs> tại vì cái này là máy ấm thì chẳng lẽ giờ mình để những câu chớp quốc thì kỳ quá thôi mình để những câu mà về à, châm ngôn đạo lý tí xíu chứ để hình phật nữa thì nói chung là nguyên trước này phật không nhìn nó kỳ lắm bước vô cũng đã thấy và bước bên đây bước bên đây rồi chú một lum chưa nhìn vô giống như cái chùa vậy tại vì ở đây mình không phải là chùa mà là một cái kiểu nói là mái ấm như thôi thật sự giống như là một cái à, nhà một cái cơ sở hay gì đó à, cho các cụ về đây à, nương tựa thôi chứ không phải là cái chùa và có một có nhiều bạn hỏi là sau khi xây xong về ai sẽ là à, quản lý coi thì tất nhiên là phước rồi đúng không ạ có lẽ phước từ đầu giờ phước ờ, đi ờ, vận động hay là đi xin từng miếng cát từ cục xi măng từ này nọ về để cất nên tất cả đây mà chẳng lẽ giờ thấy bạn hỏi câu rất là có thừa luôn rồi làm xong rồi ai quản lý chẳng lẽ phước đưa cho bạn quản lý đúng không chẳng lẽ giờ mình làm xong đã rồi bạn nhảy vô quản lý chẳng lẽ là làm xong đã rồi mình đưa cho một người khác quản lý thật sự ra đưa thì các mạnh thường quân cũng không chịu nữa tại vì họ tin tưởng Phước nên họ đã hỗ trợ Phước à, và đây cũng là ước mơ của rất là nhiều người nhưng mà giống như Phước đã nói rồi Phước là người đại diện đứng ra để à, chăm coi thì báo cáo chi tiết hàng tuần thì uh, sẵn rồi bữa nay lỡ chớn nói rồi nói luôn tại Phước cũng sẽ sẽ nói lại trong những cái clip sau về cái cách mà vận hành thì à, về thu chi chẳng hạn như về sau Phước sẽ có một cái bảng ở đằng sau nữa à, cô chú anh chị nào lợi máy ấm hỗ trợ cái gì được sẽ ghi lên đó tới cuối tháng phước sẽ tổng kết và đọc lợi hỗ trợ cái gì và cuối tháng có bao nhiêu cụ sinh sống trong đây bao nhiêu cụ về bao nhiêu cụ đi Phước sẽ báo lại một cái nữa à, điện nước thu chi ăn ở bao nhiêu tiền kinh phí cho người nuôi dưỡng cho mấy cụ như là chăm sóc mấy cụ ở đây là tại thật sự Phước đâu có chăm sóc đứng đây chăm sóc trực tiếp 24 trên 24 tất nhiên là phải thuê người rồi thuê tự gì trung bình cũng phải một hai người nhưng mà tạm thời là giai đoạn đầu thì chưa có ai chưa có cụ nào hay là tùy theo là nhiều hay là ít mà mình thuê người nhiều hay là ít thì mình sẽ báo lại ừ cái cô đó tháng thưa thuê là 3 triệu 4 triệu thuê bao nhiêu mình chi bao nhiêu thì cái đầu vô và đầu ra mình sẽ dễ biết và cái tổng quỹ còn bao nhiêu Phước sẽ báo cáo lại hết tất cả thì đây là cái cách làm của Phước để cho nó tiện dễ dễ dàng cho mọi người tiện theo dõi luôn chứ thật sự ra nếu mà cô chú anh chị à, nhìn chung hết tình hình chung chưa có một cái chỗ nào cơ sở nào biết được một cái số liệu chính xác về thu và chi ngay chỗ đó chỉ nói là chung chung hết quỹ rồi tự hiểu bye bye và hẹn gặp lại cô chú anh chị Que é